Nếu có ai nói với tôi rằng là cái công cụ phân tích kỹ thuật nào trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán là tốt nhất hiện nay thì ờ, tôi có lẽ là không ngần ngại nói rằng đó là phân tích kỹ thuật VSA. À, tại sao cái công cụ phân tích kỹ thuật VSA nó lại có quyền năng và một trong những hệ thống phân tích kỹ thuật tốt nhất mà từ trước đến nay tôi đã được thấy và được biết, tôi cũng đã từng nghiên cứu rất nhiều các hệ thống phân tích kỹ thuật khác nhau như là sóng Elliott, như các đường trung bình động, nến Bollinger và rất nhiều các hệ thống đầu tư phân tích kỹ thuật khác. Nhưng tôi biết rằng là nếu các bạn không hiểu rõ, ờ, các bạn không nắm rõ được tư duy cốt lõi bên trong của phân tích kỹ thuật thì bạn có thể trả giá rất đắt trong việc đầu tư của mình. Và tôi biết rằng là có rất nhiều các nhà đầu tư lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong phân tích kỹ thuật nhưng vẫn bị thua lỗ. Và cũng có rất nhiều nhà đầu tư học phân tích kỹ thuật sau đó không biết áp dụng như thế nào, không biết áp dụng từ đâu, đâu là đúng, đâu là sai và cuối cùng trở nên hỗn loạn. Đó là dẫn đến tâm lý ờ, dao động không biết à, thế nào có nên học phân tích kỹ thuật hay là học phân tích cơ bản và cuối cùng thì ờ, cứ đi loanh quanh học rất nhiều phương pháp khác nhau nhưng đều không có kết quả và hôm nay tôi muốn các bạn ở trong tay các bạn hãy sử dụng một công cụ đó là phân tích kỹ thuật VDA vậy vì sao các bạn thấy rằng là ờ, công cụ phân tích kỹ thuật VSA là một công cụ phân tích vượt trội so với các công cụ khác trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Bởi vì thứ nhất, nó tuân theo những quy luật của vũ trụ. À, quy luật đầu tiên tôi muốn nói các bạn đó là quy luật cung cầu. À, thực tế thì uh, trong quy luật cung cầu nó phản ánh tất cả những cái lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống như là nếu các bạn đầu tư bất động sản, à, đầu tư vàng, đầu tư phái sinh và thậm chí là mua hàng hóa trên thị trường. Đó là quy luật bất biến mà nếu các bạn thiếu quy luật này chắc chắn mọi sự vận động của giá và hàng hóa sẽ không có sự vận động và các bạn biết rằng là trong đó nó còn rất nhiều quy luật khác đó là quy luật nhân quả quy luật nỗ lực thành công và ở đây tôi muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn mọi thứ vũ trụ của chúng ta nó đều vận động theo những quy luật uh, liên tục giống nhau và chúng ta cũng thấy là trong cái nền kinh tế của chúng ta cũng có những quy luật mà hết chu kỳ này nó lập đến chu kỳ khác nó đều có những cái à, giống nhau tương tự như vậy và chúng ta cũng thấy là hệ thống kinh doanh cũng có những quy luật và bạn biết rằng tất cả mọi thứ nó đều là tuân theo quy luật của nó và ở trong phân tích kỹ thuật này tôi cũng muốn nói với các bạn rằng nó cũng tuân theo quy luật và trước mắt thì ờ, tôi muốn bạn sở hữu ngay cái công cụ VSA bởi vì sao các bạn có thể uh, biết rằng là các nhà big boy hay các nhà tạo lập dòng tiền lớn họ làm gì với cái cổ phiếu bạn đang theo dõi họ làm gì với thị trường chung bạn đang theo dõi và bạn biết rằng là với cái biểu đồ này các bạn có thể nhìn tổng quan là một cái hệ thống tích lũy của một cổ phiếu nó như thế nào ở trong quy luật đầu tư chứng khoán thì các bạn biết rằng đó là quy luật cung cầu các bạn nhớ là quy luật cung cầu nên việc mà để cổ phiếu có thể lên được hay là có thể gia tăng rất mạnh thì nó sẽ có một quy luật đó là nhà đầu tư lạo lập hay là dòng tiền lớn sẽ thu gom cổ phiếu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ hay chúng ta gọi là các nhà đầu tư cá nhân và sau đó đẩy cổ phiếu lên đến một cái mức giá nào đó để bán ra và lúc này thì một lượng lớn các cổ phiếu lại tiếp tục làm ngược lại đó là bán cho các nhà đầu tư cá nhân và phần lớn nhà đầu tư cá nhân chúng ta là những nạn nhân chúng ta gọi là những nạn nhân xấu số bởi vì chúng ta không có kiến thức chúng ta không hiểu về bản chất thị trường và chúng ta cũng lên thị trường nghe ngóng các à, diễn đàn phím hàng nhưng cuối cùng chúng ta mắc những cái bẫy rất nhiều cái bẫy chúng ta không biết là chúng ta vì sao chúng ta bị lỗ và các bạn ở ờ, thấy là tôi đã chia sẻ rất nhiều cái công thức này và công thức này các bạn biết rằng là một quá trình tích lũy của một cổ phiếu các bạn nhớ là một quá trình tích lũy của một cổ phiếu thì bao giờ nó cũng cần phải có ít nhất là 4 giai đoạn và một cái giai đoạn cuối cùng đó là giai đoạn E là giai đoạn tăng tốc. Vậy giai đoạn đầu tiên đó là những giai đoạn mà cổ phiếu nó bị suy thoái, bị giảm rất mạnh uh, sau khi những cái tác động của kinh tế như là khủng hoảng kinh tế, sóng thần, dịch bệnh như là Covid vừa qua thì chúng ta thấy là cái việc mà nó giảm rất mạnh và những cái tín hiệu ở đây chúng ta biết rằng là cái công cụ SOS uh, à, ARST ở trong viết A nó sẽ người ta sẽ chia sẻ cho các bạn biết rõ là những cái tín hiệu đó nó là có những đặc điểm gì uh, à, ST đặc điểm gì AR có đặc điểm gì để bạn nhận biết một cách cụ thể nhận biết được cách uh, uh, rất đơn giản nhất thay vì bạn bắt đầu bắt đáy mua ở trong những cái vùng này và dẫn đến bạn phải đợi rất lâu có thể mất 3 đến 6 tháng có thể mất một năm thậm chí là bạn đợi đến lúc mà cổ phiếu của bạn còn giảm thấp hơn so với lúc mà bạn mua trước đó và trong khoảng 3 4 tháng trong nửa năm mà cổ phiếu của bạn không những không không lên mà nó lại tiếp tục lao dốc và sau khi bạn bán ra thì cổ phiếu của bạn bắt đầu bước vào một chu kỳ tăng rất mạnh. Vì sao nó lại có quy luật này? Bởi vì thứ nhất là bạn biết rằng là các nhà tạo lập Big Boy họ sẽ có cái quá trình thu gom cổ phiếu trong thời gian rất dài và quá trình thu gom này được hình thành bằng những cái quá trình kiểm tra cung hay chúng ta gọi là ST, à, gọi là test cung. Vậy quá trình test cung bạn hiểu đơn giản đó là những lần các nhà tạo lập sẽ bán ra để kiểm tra xem cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ có còn nhiều, có bán ra nhiều hay không. Nếu cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ mà chúng ta thấy là vẫn còn nhiều, vẫn bán ra nhiều thì cái việc mà họ sẽ tiếp tục bán ra để thu gom được nhiều hơn. Đó là cái quy luật chúng ta gọi là quy luật cung cầu. Việc mà đo lường Ờ, giữa cổ phiếu của nhà đầu tư nhỏ lẻ với nhà đầu tư lớn ở cái biểu đồ này nó thực sự rất đơn giản và tí nữa tôi sẽ chia sẻ cho các bạn đó là những cổ phiếu SHB trong thời gian vừa qua cổ phiếu Vietcombank và rất nhiều cổ phiếu khác khi bạn nắm rõ được cái công thức này rồi thì việc mà bạn chỉ mua khi mà cổ phiếu bắt đầu uh, có sự xác nhận sau kết thúc một chu kỳ giảm giá hoặc là chúng ta gọi là kết thúc chu kỳ tích lũy và chúng ta biết rằng là sau cái chu kỳ tích lũy thì cổ phiếu bắt đầu chúng ta gọi là uptrend là một cái uh, xu hướng tăng rất mạnh và sau khi tăng rất mạnh thì cổ phiếu chúng ta cũng sẽ có những cái giai đoạn mà chúng ta gọi là phân phối và thông thường cái giai đoạn phân phối này nó cũng giống như cái giai đoạn tích lũy diễn ra khoảng độ 5 giai đoạn đây chúng ta thấy 5 giai đoạn với những cổ phiếu blue chip thì thông thường nó sẽ đi đủ 5 giai đoạn với những cổ phiếu penny hoặc là đầu cơ thì nó chỉ có giai đoạn A thôi có những cổ phiếu trung bình vừa thì nó có thể giai đoạn A giai đoạn B hoặc đến giai đoạn C nên bạn không nhận biết được từng giai đoạn của cổ phiếu tích lũy bạn mua vào hoặc là bạn nắm giữ thì có thể trong thời gian ngắn cổ phiếu bạn của bạn nó lại tiếp tục giảm rất sâu và bạn có thể mất chi phí cơ hội cho cái việc đầu tư của mình. Vậy VSA nó có cái điều khác biệt so với các hệ thống đầu tư khác nó là gì ạ? Đó là đây là một cái hệ thống nghiên cứu uh, cái hành vi của các nhà tạo lập uh, thu gom cổ phiếu với uh, biến động ra sao để chúng ta biết rằng là các nhà đầu tư lớn họ đã thu gom đủ chưa và khi đó thì việc mà bạn xác định được cái thời gian của big boy đã thu gom đủ và bạn mua trong quá trình mà chúng ta gọi là qua quá trình mà xác nhận đi lên thì thứ nhất là chi phí cơ hội bạn sẽ không phải mất nhiều tức là bạn mua xong cổ phiếu của bạn sẽ là tăng tăng ngay chứ bạn không phải đợi thời gian với các nhà đầu tư các phương pháp khác thì họ mua những cổ phiếu đầu tư giá trị ở giai đoạn A thậm chí ở giai đoạn B thì cái thời gian bạn có phải thể bị tích lũy khoảng độ 2 3 tháng, 4 5 tháng và thậm chí nhiều cổ phiếu tích lũy vài năm và thậm chí rất nhiều cổ phiếu không lên được và tiếp tục giảm nữa. Nên đấy là lý do bạn sẽ rất khó để chiến thắng thị trường và bạn mất rất nhiều chi phí cơ hội khi mà bạn bị mù màu không biết là cổ phiếu của bạn đang ở giai đoạn nào à, tiếp theo bạn cũng thấy rằng là khi mà các big boy họ thu gom hết cổ phiếu thì đầu tiên các bạn thấy là cái rủi ro của bạn nó là rất thấp bởi vì cái số lượng vãn lai trên thị trường nó cực kỳ thấp ạ số lượng vãn lai trên thị trường nó cực kỳ thấp nên chính vì vậy khi mà bạn mua ở những cái quá trình Ờ, xác nhận ở vùng đáy này hoặc là quá trình mà bứt phá trong quá trình mà cổ phiếu tích lũy đủ thì thường cổ phiếu sẽ tăng ngay thường thì nếu bạn mua những cái quá trình bứt phá ở phía trên gần ở giai đoạn trong đoạn tích lũy thì thường là bạn sẽ bị thua lỗ và có rất nhiều người hỏi tôi là tôi cũng mua trong quá trình bứt phá hay là quá trình sách ao đều bị thua lỗ và sau đó tôi bán ra thì cổ phiếu tăng mạnh đó là bạn không hiểu rõ được cái quá trình vận động ở đây thì trong chương trình này thì có lẽ các bạn cũng không tôi không thể tôi không thể chia sẻ hết tất cả những cái uh, quy trình này nhưng tôi muốn nói các bạn đó là một cái hệ thống giao dịch nó phải đầy đủ các bước của nó đầy đủ giai đoạn của nó trước khi bạn mới có thể tham gia lên tàu được và trong giai đoạn phân phối cũng thế nó cũng có những cái bước để nó thoát ra cổ phiếu và trước khi thị trường kết thúc và còn một cái mà các bạn cần lưu ý là trong quá trình mà bứt phá đi lên thì cổ phiếu nó có hình thành rất nhiều giai đoạn khác nhau. Chẳng hạn bạn thấy là một cái cổ phiếu nó hình thành đáy thì nó sau một quá trình tăng rất mạnh. Đây là một cái mô hình điển hình và rất nhiều người khi mà không biết thì có thể là mua trong quá trình bắt đáy và mọi người có thể sau khi cổ phiếu lại uh, tạo ra đáy xong thì lại tiếp tục tăng rất mạnh và chúng ta không biết là uh, thực sự mua ở những vùng này có an toàn hay không hay là lại tiếp tục giảm xuống nên việc mà đây là những chỉ báo chúng ta gọi là những cái mẫu hình và những mô hình này thì luôn lặp đi lặp lại theo quy luật cung cầu vậy quy luật cung cầu ở đây nó liên quan đến các mẫu hình giá và khối lượng trên thị trường thì tôi biết rằng là có rất nhiều các hệ thống phương pháp khác nhau họ bỏ qua vấn bỏ qua cái thông tin về khối lượng và khối lượng nó là một yếu tố có thể không thể thiếu được trong quá trình đầu tư chứng khoán bạn có thể chỉ đầu tư những cái hệ thống khác nhau như đầu tư phái sinh, đầu tư forex, đầu tư uh, những cái uh, vàng, những cái chỉ, chỉ số khác mà trên thị trường á. Uh, đặc biệt là những thị trường mà có cái tốc độ giao dịch nhanh thì lúc đó nó bị tâm lý nó đang bị uh, nó bị ảnh hưởng rất nhiều thì có thể một, một góc độ nào đó cái khung thời gian ngắn theo giờ theo phút thì bạn có thể bỏ qua cái cái cái khung thời gian về khối lượng còn ở đây nếu bạn trong đầu tư chứng khoán cái phần khối lượng mà bỏ qua thì tôi tin chắc rằng là những cái người đó rất khó để thành công tôi không nói là không thành công nhưng cái khả năng đạt được thành công đặc biệt là thành công với quy mô giải ngân số tiền lớn thì rất là thấp à, tiếp theo các bạn biết rằng là trong cái giai đoạn tích lũy này thì bạn thấy nó đã hình thành những cái dây mẫu hình đây chúng tôi là những mẫu hình này và những mẫu hình này luôn lặp đi lặp lại hết chu kỳ này đến chu kỳ khác và việc mà bạn không nắm rõ được, không hiểu rõ được mô hình này thì bạn mua quá sớm thì có những cái đợt nó bị rũ bỏ, bạn có thể bị thua lỗ hoặc là có những đợt mà gãy kênh bạn có thể thua lỗ và đây chính là những cái đợt mà các bạn thấy nó gãy kênh và có những đợt gãy kênh thì cổ phiếu giảm rất mạnh có những đợt gãy kênh cổ phiếu lại tăng rất mạnh và bạn không hiểu cách vận động của những cái mẫu hình như này và đấy là nguyên nhân dẫn đến thất bại của mỗi chúng ta trong quá trình đầu tư tôi có thể chia sẻ cho bạn một cái mẫu hình mà bạn có thể thấy ở đây ạ đó là một cái mẫu hình khi mà bạn thấy rằng những cái mẫu hình này khi một cổ phiếu bứt phá đi lên uh, với cái việc mà Big Boy đã thu gom một số lượng lớn cổ phiếu ở đây ạ khi mà họ thu gom đến cổ lượng lớn cổ phiếu ở đây thì thông thường những cái giai đoạn trước khi mà tăng tốc chúng ta thấy là khối lượng ở mức thấp ạ các bạn thấy thấy khối lượng ở mức thấp và khi khối lượng mức thấp chứng tỏ là họ không thể thu gom hơn được nữa và chính vì vậy thì việc mà quá trình sách out quá trình bứt phá đi lên nó là một cái chuyện tất yếu phải xảy ra nếu bạn mua cổ phiếu ở giai đoạn này bạn thấy là cái độ an toàn thứ nhất là rất cao bởi vì cái khả năng cổ phiếu của bạn bị gãy cái kênh à, kênh giảm giá là rất thấp bởi vì phía trước nó là một cái vùng hỗ trợ đúng không ạ là một cái vùng hỗ trợ và cái việc mà đây là cái vùng hỗ trợ thì nó sẽ giúp cho bạn đảm bảo khả năng thua lỗ của bạn là rất là thấp cái thứ hai là cổ phiếu đã được tích lũy khá là là dài và đặc biệt là khi mà khối lượng cạn kiệt nó cho chúng ta thấy là cái nguồn cung lơ lửng trên thị trường hay chúng ta gọi là những cái cổ phiếu mà còn động lại trên trường nó đã được big boy thu hết và trong quá trình tăng thì chúng ta thấy là big boy đã có một cái quá trình rũ bỏ một lần nữa để cho những ai đã tham gia đã còn cố đeo bám ở trong vùng này cần phải bán hết và khi mà những nhà đầu tư đã phải bán hết thì lúc này cái việc mà uh, cổ phiếu bắt đầu xác nhận trong một xu hướng tăng thì lúc này chúng ta thấy là cổ phiếu chúng ta mua thêm một cái điểm ở đây đó cái sự an toàn rất cao thay vì chúng ta mua trước ở đây chúng ta thấy là chúng ta rủi ro bởi vì không biết nó lên không thay vì chúng ta mua ở đây cái thời gian uh, chi phí cơ hội của chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian và chúng ta tiếp tục mua mua và chúng ta không biết là cổ phiếu lên đâu và đến thời điểm mà cổ phiếu xác nhận thì chúng ta đợi lâu quá và chúng ta bán ra đấy là lý do chúng ta sẽ dẫn đến là đợi đợi rất lâu nhưng cổ phiếu nhú lên một cái là chúng ta bán ra bởi vì sau đó nếu chúng ta không bán ra thì nó lại tiếp tục giảm xuống và chúng ta rất là lo lắng à, một ví dụ thứ hai các bạn cũng thấy là giống ví dụ này đó là cổ phiếu SHB SHB tôi lấy một cái ví dụ ở cái giai đoạn trước đó đó là cái giai đoạn à, tích lũy năm 2017 bạn thấy cái thời gian tích lũy cổ phiếu này tính ra từ cái giai đoạn đó là giai đoạn tháng 5 đến giai đoạn cuối cùng là giai đoạn tháng 12 tức là chúng ta thấy khoảng 5 tháng cổ phiếu gần như là không tăng và khi bạn cứ mua ở đây do một ai đó nói cổ phiếu bạn tốt bạn mất cái chi phí cơ hội mất thời gian lo lắng và mệt mỏi khi mà rất nhiều cổ phiếu khác đã đang tăng đến 2 30%. Bạn cũng không thể biết là cổ phiếu này bao giờ tăng và bạn thấy là bạn đợi chờ đợi chờ mãi và bạn không biết khi nào mà các bạn có thể mua được. Và nếu bạn sử dụng các đường trung bình chẳng hạn động động thì các bạn thấy là trong cái giai đoạn này cổ phiếu đã có sự dao động rất mạnh lúc lên lúc xuống và bạn sẽ bị cuốn vào những cuộc chơi mà bạn không biết rằng là đâu là đúng là sai và uh, rất nhiều người đã sử dụng các đường trung bình uh, chúng ta gọi là trung đường động EMA hoặc là uh, ờ, SMA tức là ở đây chúng ta thấy rằng là những cái gọi là chúng ta đầu tư ngắn hạn thì các bạn thấy rằng các bạn bị mua thành xáo trộn liên liên tục hoặc là nếu các bạn có thể sử dụng nến thì những cái nến mà các bạn thấy là các chỉ báo ở trong cái giai đoạn này nó đã tạo ra mua bán chúng ta thấy là mua bán rất nhiều lúc mua lúc bán các bạn có thể sử dụng các RSI thì chúng ta cũng thấy là lúc nằm trên 50 lúc xuống 50 thì những cái giai đoạn như này nếu bạn sử dụng thì gần như là các bạn sẽ bị mất phương hướng khi mà bạn không hiểu rõ được cái quy luật vận động của nó hoặc là các bạn có thể sử dụng các công cụ MACD ở đây tôi muốn nói các bạn là nếu bạn sử dụng MACD thì cái công cụ này nó cũng sẽ cho bạn là lúc mua lúc bán và bạn không định hướng được thực sự xu hướng chính của nó ở đâu dù là bạn cũng đã thấy là uh, cái kênh xu hướng ở đây là tăng nhìn rất rõ luôn ạ và có lúc lại bạn nhìn thấy là giảm lúc lại tăng và lúc giảm và lúc đó bạn chán bạn không tham gia vào nữa và lúc này cổ phiếu bắt đầu tăng rất mạnh và ở đây các bạn biết rằng là với cái công thức này thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái cái cổ phiếu nó đã cũng đã tăng khá mạnh trong một cái chu kỳ kỳ trì trong một chu kỳ trước và bạn thấy ở đây với các động thái của nhà tạo lập thì bạn hiểu rằng là này, bạn không thể là mua trước bởi vì bạn không biết là cổ phiếu này có lên được không. Bạn cũng không thể là mua sau bởi vì cổ phiếu có thể tăng rất mạnh và bạn không mua được. Và bạn chỉ mua đúng điểm. Vậy mua đúng điểm là bạn cần phải nắm rõ được là cái thời điểm nào mà big boy kéo lên. Bởi vì tất cả những cái quá trình mà big boy để thu gom được lượng cổ phiếu và trước khi kéo lên thì thông thường thông thường khi mà kéo lên đầu tiên chúng ta cần phải thấy là cái giai đoạn cuối cùng của nó đó là những cái lúc mà big boy đã thu gom vậy nếu mà thu gom thì bao giờ khối lượng nó phải cạn kiệt đúng không khối lượng nó phải cạn kiệt bạn lại nghe một ai đó trên thị trường chứng khoán bạn lại nghe một ai đó trên VTV bạn nghe một ai đó các chuyên gia phân tích kỹ thuật bảo cổ phiếu này không có dòng tiền bởi vì khối lượng nó quá thấp nên đấy là một cái sai lầm rất lớn của các chuyên gia khi mà họ thấy là cái khối lượng quá thấp đó là lúc mà cổ phiếu đó chuẩn bị chạy và khi bạn thấy là cổ phiếu bắt đầu chạy tiếp tục chạy thì phần lớn các nhà đầu tư đợi lâu quá ở đây họ bán ra và trong trường hợp họ không bán ra thì những quá trình bị bán lại đây là cái quá trình bán rũ bỏ tất cả những ai mà đã bị đeo bám những ai đã nắm giữ ở đây quá lâu không bán ra thì đây cái chính là một cái cách thức mà các nhà tạo lập họ làm những cái bẫy để rũ bỏ các nhà đầu tư yếu bóng vía nhất trên thị trường bởi vì họ đã nắm giữ đây quá lâu rồi nên cái việc mà bị rũ như này đó là chuyện tất yếu đấy ạ và trước khi cổ phiếu bắt đầu quay trở lại và xác nhận thì đó là một dạng mẫu hình mà tôi muốn nói các bạn đó là trên thị trường nó có rất nhiều các mẫu hình và bạn cần phải hiểu rõ quy luật của nó và những mẫu hình này nó luôn luôn lặp đi lặp lại và có rất nhiều cổ phiếu nó cũng ờ, luôn luôn có những cái mẫu hình này quan trọng là bạn phải hiểu nắm rõ được cái động thái của khối lượng động thái của giá trong cái giai đoạn uh, ờ, chuẩn bị uh, kết thúc một cái chu kỳ tích lũy từ cái giai đoạn tích lũy bước vào một cái sóng tăng và cái thời gian mà để sóng tăng này nó chỉ mất 10% thời gian nhưng nó lại có lợi nhuận là 90% 8 90% các bạn thấy là cái thời gian tích lũy rất ngắn nhưng cái thời để tạo ra lợi nhuận nó là rất là lớn nên nếu mà bạn không hiểu rõ được ờ, là các bạn cần phải ờ, đầu tư vào điểm nào thì đó là cái mà tôi biết ờ, lý do các bạn bị thua lỗ ở đây tôi muốn chia sẻ cho các bạn ờ, một cái dạng đó là cái soạn quá trình trình rũ bỏ ở đây là một cái quá trình rũ bỏ trong quá trình tích lũy một cổ phiếu mà bị rũ bỏ ở đây các bạn biết rằng là việc mà chúng ta mua nắm giữ cổ phiếu trong cái giai đoạn A và B này nó kéo dài quá lâu và chúng ta sẽ dẫn đến mệt mỏi nhàm chán và chúng ta biết rằng là thời điểm mà quan trọng nhất đó là cổ phiếu đã bị gãy kênh cái cách kịch bản như này đã được thị trường đã được big boy người ta đã lên kịch bản trước rồi và người ta cũng biết là phần lớn các nhà đầu tư cá nhân không có kinh nghiệm nên cũng đã bị mắc những cái bẫy này và bạn biết là sau những cái bẫy này thì cổ phiếu bị giảm dưới cái vùng hỗ trợ của nó và phần lớn các hệ thống phân tích kỹ thuật khác đều có sự cảnh báo là bán hết đi ạ và sau đó thì uh, cổ phiếu bắt đầu tăng quay trở lại và tăng như vũ bão và đấy là những cái bài học mà rất nhiều người đã phải mất cổ phiếu đấy với là cổ phiếu SHB ạ đây là cổ phiếu SB nếu các bạn thấy là trong quá trình bị rũ này giảm rất mạnh và cái việc mà cổ phiếu rũ lần cuối trước khi chúng ta gọi là cái đoạn pin mà tôi vừa chia sẻ trước khi mà bước vào một chu kỳ tăng mạnh thì đó là những cái kịch bản nó luôn luôn xảy ra với chúng ta khi mà phần lớn nhà đầu tư đã bị rũ bỏ hết ở đây trước khi cổ phiếu bước vào của chu kỳ mới và những cái chu kỳ này nó luôn lặp đi lặp lại kể cả những cổ phiếu mà các bạn thấy ở trước đó các bạn thấy là Vietcombank cũng tương tự như vậy các bạn ở đây các bạn thấy ạ đây là một quá trình mà quá trình rút bỏ trước khi mà nó bước vào một chu kỳ tăng trưởng ở, ờ, ở đây thì ờ, có lẽ thời gian nó có hạn nên tôi muốn nói các bạn rằng là việc bạn thiếu cái kiến thức và bạn thiếu hiểu biết về những cái biến động của cổ phiếu trong mỗi chu kỳ bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro chẳng hạn một cái cổ phiếu mà để bạn biết nó có lên hay không thì bạn cần phải đo lường những cái khối lượng ở phần trong quá trình của chúng ta gọi là trong quá trình check out này Check out là quá trình tích lũy và bị rũ bỏ thì chúng ta gọi là check out hoặc là chúng ta gọi là quá trình test. Thì mỗi quá trình rũ bỏ ở giai đoạn đầu thì chúng ta lên khối lượng nó có sự tương đối lớn và dần dần khối lượng có sự nhỏ đi. Nhưng nếu bạn không tìm hiểu về khối lượng, bạn chỉ quan tâm đến giá ở đây thì có thể bạn sẽ mất những cái thời điểm vàng để các bạn mua vào cổ phiếu. Hoặc là nếu bạn có mua vào, nếu khối lượng đây nó quá lớn thì cổ phiếu đó sau đó sẽ giảm rất mạnh và bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro nên ở đây tôi muốn chia sẻ các bạn đó là gì việc bạn cần phải sử dụng việc bạn cần phải sử dụng đó là công cụ VSA trong việc đầu tư chứng khoán của mình đó là cái điều mà bất biến bởi vì thứ nhất là việc áp dụng quy luật cung cầu trong đầu tư đó là một cái quy luật nó không thể nào thay đổi được trong quá trình đầu tư và bạn biết rằng những nhà đầu tư lớn như là gì ạ Mark Mini, William Monell, uh, ờ, Soros và rất nhiều nhà đầu tư khác nữa đã sử dụng công cụ kỹ thuật uh, ờ, VSA để đầu tư của mình những cái mô hình tách tay cầm những cái mô hình uh, hai đáy những cái mô hình biên độ thu hẹp mô hình phẳng và rất nhiều mô hình khác nếu bạn hiểu về VSA thì bạn có thể phân tích chi tiết xem là mô hình tách tay cầm đúng mô hình hai đáy đúng hay không mô hình phẳng đúng hay không hoặc là mô hình biên độ thu hẹp đúng hay không tất cả những mô hình đó nó cần phải hiểu dựa trên cái quy luật cung cầu chứ không phải là bạn nhìn thấy bạn thấy là nó giống cái tay cầm bạn mua vào hoặc là nó phẳng bạn mua vào giống cái hộp bạn mua vào đó là những lý do tôi biết rằng là phần lớn các nhà đầu tư không có kiến thức học hỏi mang tính chất là uh, kiểu dạng như là máy móc ấy. nói thật như vậy máy móc và dẫn đến chúng ta bị thất bại và ở đây các bạn cũng sẽ thấy rằng là trong quá trình mà chạy nước rút này này phần lớn cổ phiếu chạy nước rút như hôm nay tôi biết rằng có một vài cổ cổ phiếu các bạn hỏi là là nó có mua được không nó đang chạy giai đoạn nước rút nó tăng tốc ở giai đoạn cuối mà chúng ta lại mua ở cái đoạn cuối khi mà cổ phiếu tăng mạnh đó là giai đoạn quá mua và khi mà giai đoạn quá mua BC này thì cổ phiếu sẽ có đợt giảm rất mạnh với các cổ phiếu gì ạ với các cổ phiếu mà penny hoặc là cổ phiếu mà mang tính đầu cơ thì quá trình này giảm giảm thẳng đứng luôn và bạn sẽ bị thua lỗ rất là lớn còn với các cổ phiếu mà chúng ta gọi là phân khúc trung bình thì cái thời gian tích lũy này nó có thể là mất nhiều thời gian hơn và trong quá trình tích lũy này bạn thấy là thỉnh thoảng nó đã có quá trình vượt đỉnh đấy thỉnh thoảng có vượt đỉnh và thậm chí là có những lần nó vượt đỉnh cao hơn và bạn cảm giác như, hình như là cổ phiếu này đang rất tốt bởi vì trong giai đoạn này nó là giai đoạn thông tin ra rất là đẹp mọi thứ cổ phiếu vẫn đang trở nên là à, cực kỳ là xuất sắc nên chính vì vậy việc mà bạn học tập trung và cơ bản mà bạn thiếu cái việc mà hiểu rõ về bản chất chu kỳ của một cổ phiếu thì bạn có thể là gặp rất nhiều rủi ro trong quá trình đầu tư của mình và đây chính là một cái mẫu hình tạo đỉnh và nó cũng có gì ạ có bốn giai đoạn để các bạn biết rằng là cổ phiếu của bạn nó cần thời gian để phân phối đặc biệt là cổ phiếu blue chip và một cái ví dụ thứ ba ờ, tôi muốn chia sẻ các bạn đó là cổ phiếu HCM ở à, đây là cổ phiếu HCM nếu những ai đã từng đầu tư của phiếu HCM và bạn xem cái ví dụ mà tôi vừa đưa ra là cái quá trình tăng tốc này là quá trình BC ạ, tức là quá trình mà tăng rất mạnh. Và bạn biết rằng sau những cái, quá trình rũ bỏ cổ phiếu cũng đã có những cái đợt rũ bỏ. Đây chúng ta gọi là những quá trình mà phân phối ra trước khi mà chúng ta thấy là vượt qua đỉnh, trước khi mà chuyển đến một cái giai đoạn kết thúc chu kỳ. Bạn biết là cái quá trình vứt đỉnh này này, phần lớn mọi người cứ lần trước vứt đỉnh, vứt đỉnh đều chiến thắng. Lần này chúng ta cũng thấy là thời gian tích lũy khá dài nhưng cuối cùng tích lũy đỉnh thì cổ phiếu bắt đầu rơi vào đúng cái cái mà cái mà lúc đầu tiên nó tăng các bạn thấy không ạ nó tăng nó giảm rất mạnh đây là cái quá trình giảm rất mạnh và nếu bạn xem rất nhiều cổ phiếu khác và bạn thấy cái điều tương tự như vậy là sử như cổ phiếu SHB 5 KSB năm 2017 ạ nếu các bạn đây tôi lấy một 2017 để cho các bạn có thể thấy được một cái cổ phiếu SHB như thế nào đây ạ đây chẳng hạn như thế đây là cổ phiếu mà chúng ta gọi là mang tính đầu cơ cao phân khích trung bình nếu bạn không bán được bạn không biết là quá trình chạy nước rút là một cái quá trình tăng tốc uh, ở giai cuối và thời điểm này thì kết quả kinh doanh của nó đang là rất tốt và cổ phiếu lại tiếp tục tăng và sau đó thì bạn biết rằng cổ phiếu này đã về đến đúng cái máng mà bắt đầu nó tăng từ ban đầu thì đó là cái việc mà bạn cần phải nắm rõ được cái cái cái vận động của một cổ phiếu và công cụ VSA bạn biết rằng là nó sẽ giúp bạn một là các bạn mua được đúng thời điểm chính xác đây là những cái thời điểm mà các bạn có thể mua chính xác đây, đây là những thời điểm các bạn mua chính xác và thứ hai là khi mà các mua chính xác những thời điểm như thế này thì bạn thấy là cái độ rủi ro rất là thấp cái thứ ba nữa là thường là cổ phiếu của bạn sẽ tăng lên rất mạnh và cái thứ tư nữa là nếu bạn nắm rõ được cái mô hình này thì bạn biết rằng là cái cổ phiếu của bạn tăng cái tốc độ tăng trưởng là bao nhiêu phần trăm có những cổ phiếu tạo ra những nền thì có thể tăng trưởng 100% có những cái cổ phiếu có thể tăng 2 30% có những cổ phiếu thì có thể tăng uh, ờ, 50% thì cái việc mà bạn nắm rõ được cái cái việc tích lũy của nó trong những cái mẫu hình của nó thì bạn có thể uh, dự đoán được cái khả năng cổ phiếu của mình tăng bao nhiêu à, tiếp theo các bạn sẽ thấy rằng là với mua những cổ phiếu này thì ở dạng VSA thì cái chi phí cơ hội của bạn cực kỳ là thấp Tại vì bạn sẽ không cần phải đợi quá lâu ạ. Tại vì có những cổ phiếu nó đang tích lũy ở đáy như này. Bạn đợi quá lâu, đợi mãi, đợi mãi thì cổ phiếu không lên được. Thì thay vì bạn đợi mãi thì bạn cần phải mua những cái điểm mà xác nhận khi nào mà bị nhà tạo lập đã thu gom hết cổ phiếu. Thay vì bạn tiếp tục mua và bạn không biết bao giờ cổ phiếu có thể lên được. Đó là lúc đó cho bạn sẽ mất rất nhiều chi phí cơ hội. Và ngoài ra thì ờ, cái nhược điểm của VSA đó là bạn không Ừ, tức là nếu những ai mà ngày nào mua bán cổ phiếu thì cái VSA này nó sẽ uh, không có cái ờ, ưu điểm như vậy bởi vì VSA khi mà cổ phiếu tích lũy đủ nó mới tăng ạ với những ai giả sử những nhân viên văn phòng với những ai mà không cần phải uh, theo dõi bảng điện tử hàng ngày hoặc là không có thời gian để suốt ngày lướt lướt sóng thì đây là một cái hệ thống mà giúp các bạn có tỷ lệ xác suất cao vượt trội so với tất cả các hệ thống khác. Tôi biết rằng là những nhà đầu tư như là Mac Mini có thể kiếm được hơn 300% trong vòng 5 năm liền. À, bản thân William Guillermo cũng tương tự như vậy. Có những tài khoản của ông kiếm 500% ở những cái thập kỷ à, à, như năm 60 ạ, năm 60 đó là những tài khoản mà khi áp ông áp dụng những cái hệ thống mô mô hình tách tay cầm, mô hình à, hai đáy, những cái mô hình mà chúng ta gọi là mô hình phẳng thì tất cả những cái mô hình đó thông thường để chúng ta hiểu rõ được bản chất của nó thì chúng ta cần phải sử dụng VSA các bạn nhớ nhá cần phải sử dụng ra và đây chính là cái công cụ để phân tích và đấy đánh giá được toàn bộ những cái bước đi của các nhà tạo lập thay vì các bạn có học như đa phần các bạn sẽ không hiểu bản chất nên khi bạn ứng dụng bị sai và trong đầu tư thì các bạn biết rằng là tư duy là quan trọng nhất tư duy là quan trọng nhất bởi vì vì sao tư duy lại quan trọng nhất à, tư duy nó sẽ quyết định trên 60% của uh, quý vị thành công còn vấn đề là các bạn có kiến thức có công cụ có thể sẽ giúp các bạn chỉ đạt trên 30% đấy ạ khoảng đó 30 hoặc dưới 30% thành công à, tôi muốn nói các bạn vì sao nó như vậy giả sử nếu mà có rất nhiều người có gọi là đầu tư giá trị nhưng bạn biết rằng nếu đầu tư giá trị bạn không hiểu cái cổ phiếu đó à, khi nào mà big boy tích lũy à, thu gom đủ cổ phiếu thì có thể họ sẽ nắm giữ cổ phiếu đấy rất là lâu và thậm chí là bị thua lỗ rất nặng và có một cái nguyên lý là nếu bạn thua lỗ đến à, 40% thì bạn phải mất 67% hòa vốn và nếu bạn cứ thua lỗ càng nhiều thì cái khả năng hòa vốn của bạn là rất là là là thấp gần như là bạn không thể nào lấy lại vốn và bạn biết rằng đầu tư giá trị thì trung bình mỗi một năm người ta chỉ kiếm được bao nhiêu 25 đến 30 phần trăm là cao và bạn đã lỗ khoảng 4 50 phần trăm rồi thì gần như bạn sẽ không thể là lấy lại vốn nữa và bạn sẽ ngủ mê ngủ mê trong cái việc mà bạn đầu đầu tư giá trị nên cái lời khuyên của tôi với cái các nhà đầu tư cá nhân chúng ta là bạn hãy sử dụng cái hệ thống đầu tư tăng trưởng đó là những hệ thống đầu tư những cái cổ phiếu tăng trưởng có tốc độ tăng trưởng cao về doanh thu về lợi nhuận về có sản phẩm mới về ban lãnh đạo mới về công nghệ mới và tất cả doanh thu lợi nhuận nó phải đạt ít nhất là 20 25% trở lên và càng cao càng tốt và nó phải có những cái quý liền kề ít nhất là 1 đến 2 quý liền kề của nó có cái tốc độ tăng trưởng cao đó là những cái yếu điều kiện chúng ta đều điều kiện cần chứ còn điều kiện đủ thì bao giờ chúng ta cần phải nắm rõ được cái cổ phiếu đó có dòng tiền lớn vào hay không tại vì dù bạn có điều kiện cần đúng không cần là cổ phiếu tăng trưởng nhưng nếu mà điều kiện đủ thiếu thì bạn cũng sẽ không thể uh, kéo cổ phiếu lên được hoặc là cổ phiếu đấy nó cũng không thể lên thể lên được bởi vì cái định giá cổ phiếu nó là do dòng tiền lớn do big boy chứ không phải là do chính bạn nên đây là cái cách thức mà tôi muốn chia sẻ để các bạn có thể hình dung ra được bạn đang xài đâu một lần nữa thì uh, tôi muốn nhấn mạnh các bạn đó là hãy sử dụng công cụ VSA để đầu tư chứng khoán của mình bởi vì đây nó sẽ giúp bạn có được mức lợi nhuận 50 đến 100% một năm và bạn sẽ có độ an toàn cao nhất, bền vững nhất. Đây là một công thức mà tất cả những thiên tài chứng khoán đã sử dụng trong đầu tư của mình, đặc biệt là những thiên tài chứng khoán đầu tư cá nhân và cũng có rất nhiều các quỹ cũng đã sử dụng chiến lược này như là những cái quỹ mà đã sử dụng chiến lược của William Neal các bạn thấy là William Neal đã bán cái sản phẩm của ông cho rất nhiều các quỹ ở Mỹ và họ cũng đã thành tích vượt trội trong việc đầu tư của mình vậy nếu bạn muốn là cái quỹ đầu tư tăng trưởng thì hãy sử dụng công cụ này để đầu tư một lần nữa thì à, xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi cái hệ thống đầu tư của Dũng ngày hôm nay và chúc các bạn à, thành công và nếu có điều gì thắc mắc thì bạn hãy comment cho Dũng ở phía dưới để Dũng có thể giải đáp tất cả những thắc mắc của bạn. Và uh, thực sự nếu cái, cái uh, chia sẻ này của Dũng uh, có giúp bạn uh, được thì hãy comment vào phần dưới và hãy đăng ký kênh để Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn tất cả những cái chương trình khác nữa. Và lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.